Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn uh, tới một vị trí lô đất Và ở đây là một cái nguồn cực kỳ mới nha Nguồn này là cái nguồn mà được cho là giá cực kỳ hấp dẫn Giá cực kỳ rẻ à, so với hiện tại luôn nha cả nhà Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 5 2023 Như vậy thì à, ở đây có 14 lô Mỗi lô ngang năm sâu 100 mét view hồ và trên mỗi lô sẽ có 100 mét thổ cư giá cực kỳ hấp dẫn nha và cả nhà mua thì cứ inbox cho toàn số điện thoại toàn sẽ công bố giá sau bây giờ toàn không có công bố được giá nhưng ở đây view hồ toàn sẽ quay view hồ cho cả nhà rồi như vậy thì à, lô đất của chúng ta tính từ cái cái, cái vị trí này ngay vị trí này đây cây cao su này nói chung là cái ờ, vị trí đất này đi thẳng lên như kia để thẳng lên trên ờ, khu vực mà qua căn nhà và 14 lô này nó sẽ nằm trên mặt tiền đường này đường này là đường 12m đã đóng tiền lên nhựa tức là đã đóng tiền rồi nha cả nhà và sẽ được lên nhựa và vị trí này gần với khu dân cư nhưng cái nhà ở đây hiện tại cả nhà cũng đang nghe cái ờ, cái cái, cái tiếng rau mà bánh giò bánh cúc xôi cúc đây ấy. ở đây nghe luôn cả nhà cho nên rất là dân, ờ, dân cư ở đây rất là đông rồi à, cho nên là chúng ta đầu tư rất hợp lý và giá mình khẳng định luôn là giá cực kỳ hấp dẫn nha cực kỳ hấp dẫn tại thời điểm mà được cho là bất động sản sẽ có chiều giảm chiều hướng là là à, đi xuống à, hoặc là gọi là đất đứng so với những vị trí khác thì giá chắc chắn sẽ cao hơn ở vị trí này rất là nhiều và ở đây là cái cái vị diện tích đất nó cũng khá là lớn luôn diện tích đất nó cũng khá là lớn luôn à, cho nên nó là chúng ta có có, có thể mua 5 nhân cho 100 trên mỗi lô có 100 thổ cư cả nhà muốn mua 10 mét đều được nha mua bao nhiêu lô cũng được mua hết 14 lô cũng được inbox cho toàn cái hướng này của chúng ta đi ra là khu dân cư này ở xa xa kia là có nhà ở này kia đầy đủ rồi à, cái hướng này cũng vào khu dân cư đường này là đường 12m rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi, đi xuống cái hồ nha cả nhà chúng ta sẽ đi xuống cái hồ từ vị trí này chúng ta sẽ xuống hồ nha toàn nói luôn là ở đây có 14 lô mỗi lô là ngang 5 mét và 14 lô sẽ làm 70 mét mặt tiền ai mua sỉ thì cứ inbox cho toàn sẽ có giá tốt hơn nữa rồi bây giờ toàn đi xuống cái view hồ này view hồ này là view hồ Long Hưng nha Phú Riềng vực này ờ, Long Hưng Phú Riềng nguồn này à, toàn nấm độc quyền nha rồi toàn đi xuống đây và ở đây là à, à, à bé em là chị nó chỉ xuống view hồ này cái đây là mình mình mình mình mình giáp hồ luôn đúng không em cái này giáp hồ luôn mà tôi có cà phê ngày xưa người ta trồng luôn này phải cà phê không ta cao su ố rồi à, cây này sao à cây cao su này của mình này không, là bắn mình bán đất thôi còn cây là để mình xử lý rồi đi đi xuống cái hồ này ở là là chừng là mình xử lý luôn hay là là chủ cũ người ta xử lý mình xử lý hả khi nào bán rồi nói anh <laughs> anh coi cây luôn <laughs> ok nha ở đây cả nhà cái cao su này là uh, uh, bé em nó xử lý nha tức là nó đang phân ra sẽ xử lý ở đây mình nói luôn là hiện tại đang lên thổ cư và hiện trạng là đang có mỗi số 10 m sau 100 m à, ai mua 10 m thì có thể mua liền ngay từ điểm bây giờ còn mua 5 m thì uh, trong thời gian là 3 tháng đến 6 tháng thì tại vì phải lên thổ cư 3 tháng 6 tháng là sẽ có số 5 m mua thì cọc cọc xong sau đó là à, tới thời gian mà có lên được thổ cư rồi á thì sẽ à, ký à, con trứng lại cho cả nhà còn mua 10 mét thì à, ký luôn được nha cả nhà mua 10 mét là ký luôn ờ, được luôn cho cả nhà tại vì đã có số riêng mỗi lô 10 mét rồi trong đó có một số 20 mét nha ai mua thì cứ liên hệ cho mình vào đây đây là biểu hồ thì ví dụ mình mua ở đây thì sau này mình có thể là mình à, mình mình mình mình làm cái à, khu du lịch khu nghỉ dưỡng gì đó và người ta sẽ biết đến ở đây có cặp luôn này cả nhà Phương ơi dưới này có cặp luôn này em đây này có cặp này cặp mỗi lô 10 mét này nhà thấy không à, đất của mình tới đây này còn khúc ngoài này là hành lang bảo vệ hồ mình đi xuống ờ, mình đi lên trên đây này có cọc nữa này nhà thấy không ạ vị trí cực kỳ đẹp nha cọc này cọc người ta phân lô này anh này à, thì nó là có cách 10 mét trước đây view hồ cái nhà rồi phóng to phóng to cho cái nhà thái này phóng to phóng to um, trước khi mình phóng to là là mình sẽ chỉ phía bên kia nhìn cái nhà nhìn xa xa xa phía bên kia là nhà đang ở nha rất nhiều nhà rồi làm sao phóng to được ta cái nhà đầu mình xuống nhà mình mình sẽ tìm cái phương án mình sẽ phóng to cái này ra Rồi mình đang phóng to được này cả nhà, mình đang phóng to được này. Đó, phóng xa xa ra kia. Nếu mình gắn cái điện thoại vào thì mình phóng được nhưng mà cái đây là mình làm biến ờ, gắn điện thoại á. Mình uh, kéo bằng, bằng bằng tay thủ công cho nên nó làm kéo trực tiếp trên máy luôn. Rồi đây, cái nhà thấy thì phía bên kia của cái hồ là có nhà ở. Có nhà ở rồi nha. Và đây đây là hiện tại đang ở phía phía này của cái hồ. Cái này là mình đang uh, phóng cực đại từ đây qua vị trí bên kia hồ thì mình nhìn mắt thường thì mình sẽ thấy nhưng mà đối với máy quay á, thì quay bình thường thì sẽ không thấy đó cho nên mình phải phóng to ra thì không biết là chất uh, chất lượng uh, khi mà phóng to thì nó sẽ có đảm bảo hay không nhưng mà nếu như mà cả nhà thấy á, thì cả nhà sẽ hình dung được là vị trí này nó đẹp như thế nào à, thứ nhất là view hồ cái hai là đường 12m à, đang chuẩn bị à, ờ, đôn nhựa và đã đóng tiền à, làm đường nhựa 12m rồi nha cả nhà và đất ở đây à, đã được phân lô mỗi lô là 10 mét rồi thì bây giờ cắt ra mỗi lô 5 mét và chiều sâu là 100 mét chiều sâu 100 mét thì mua 10 mét là bán luôn bây giờ luôn nha cả nhà được nha cái con trứng luôn được được tại vì bây giờ đã có số 10 mét rồi đây chúng ta sẽ đi đi lên trên này có cọc hết rồi này cả nhà ở đây thì à, sau 100 mét hoặc là nhỏ hơn 100 mét tại vì ờ, lên khúc trên này á, thì cái chiều sâu nó sẽ sẽ ngắn lại tại vì đất của nó nó đi theo cái đường đường đường xéo xéo đó nhìn này à, như vậy thì ừ, mỗi số thì nó sẽ ứng tương ứng với cái cái uh, chiều dài nó khác nhau cho nên là ai mua cái lô nào thì cứ inbox cho toàn dù mua sớm thì mình sẽ có những cái diện tích nó chiều sâu nó sâu hơn đương nhiên cái giá mà ừ, chiều sâu nó sâu hơn ấy, nó cũng khác với cái giá mà chiều sâu nó ngắn hơn đây này cái cọc cọc nó sẽ chỗ từ vị trí này tán hết đầy đủ rồi nha cả nhà đây là view hồ mình ra đây thật ra bây giờ mình à, mua thì à, có thể là mình làm hôm tay luôn được luôn ở chỗ kia là có cái à, sen kìa chỗ kia có sen này rồi nhà phía bên kia mình đang phóng cực đại mình đang phóng cực đại như cả nhà thấy nha view hồ cực đẹp đây mình chỉ là cái móc cho cả nhà đây mình đang phóng to này đây móc này ở ra hồ này ở đây ngày xưa là có nhà ở đây luôn hả cả nhà rồi đây tổng về là cái hồ cho cái nhà này giá cực kỳ rẻ rồi cái nhà xem mà muốn đầu tư thì cứ liên hệ cho toàn nha inbox ngay cho toàn nha cả nhà inbox ngay bây giờ hoặc là ờ, sau này còn á tức là tại vì khi mà mình cách ra 5 mét á, thì bắt buộc phải có cái thời gian đăng ký thổ cư và lên thổ cư và tách số thì sẽ dao động từ 3 tháng đến 6 tháng thì bây giờ là tháng à, tháng 5 thì tầm tháng, khoảng tháng 8 tháng 9 là là, là có thơ xong nha à, tại vì ở đây nó có thổ cư sẵn rồi cho nên lên cực kỳ dở còn những vị trí mà nó chưa chấm thổ cư á, thì mình lên khó hơn và cả nhà xem thấy hay thì hãy liên hệ cho toàn nha hãy liên hệ ngay cho toàn nha cả nhà